rồi bây giờ còn ai hỏi thầy nghĩa nữa không dạ thầy cho con hỏi à, chạy thêm cái vấn đề là à, trị bệnh cho người ta rồi ờ, cái bệnh chạy qua bên bên mình à? nói chung là nói mình trị bệnh cho người ta tức là cái nhân quả của họ, như hồi nãy thầy nói nó có cái duyên nhân quả nó gặp nha nó gặp nha nhưng mà sự thật ra đó thì nó cũng có gắn cái thằng nó có gắn phần nhân quả của người ta thay vì nó có cái nguyên nhân nhưng mà mình biết đó, mình biết đó thì mình hướng dẫn cho họ cách thức như Phật pháp đó à, bây giờ đó, phải sống đúng bác tám với bác quan trai đó. thì mình hướng đó để cho họ tự cứu họ hơn là mình thò tay mình hốt thuốc à, hoặc là những cái kim chăm họ cái hoặc là mình dùng nhân điện hay là khí công là vậy thì cái bệnh đó nó sẽ qua mình nếu nó cái bệnh nó qua mình chứ không phải là cái tai họa khổ đau sẽ đến với mình không bao giờ nó không phải là nó à, cái người đó nhức đầu mình trị hỏi nhức đầu nhảy vào mình không phải vậy các <laughs> con đừng hiểu nhân quả không có tả những kiểu đó đâu mình trị bệnh người ta hết cái bệnh đó, mà mình lãnh cái quả của họ chứ không phải chạy đâu đó. lát nữa che đụng mình gãy giò đó nó nó, nó hao hoạt mà có lát nữa không biết ai chửi mình nếu nó chưa phải nó bình an cho nó làm cho mình khổ đau đó thì nghĩa là cái khổ đau nào nó cũng là do nhân quả mà bây giờ họ đang bệnh là cái nhân quả của họ mình muốn cho họ tự mà chuyển tự các con hấp đút lên mà đi thì nó đúng thôi mà để cho mình chuyển cái khổ đau của họ họ hết bệnh thì coi chừng đó, mình sẽ lãnh cái khổ của họ mà không biết cái, cái chuyện gì xảy ra cho mình chứ không phải đâu gia đình mình quyết chừng tại bệnh ta hết mà gia đình nhà đau chứ <laughs> con mình đau không biết cái chừng nhân quả mà đâu mình đâu có chạy quả nhân quả mà sao tôi trị bệnh cho ta mà sao hoài cái gia đình tôi cứ lục đục này vợ tôi cứ chữ cái hoài <laughs> nó đâu có thường nó ngon nó xả cái quả đó bởi vì cái quả người ta khổ mình mình làm cho người ta giảm cái khổ nó có cái nhân duyên mà cái nhân duyên đó là mình chuyển người ta bằng cái pháp cho nên mấy con thấy thầy tại sao không đau bệnh phải không là thầy dạy với con chuyển cái nhân quả của mấy con chứ thầy sắp kê ra thì là hút thuốc cho mấy con đâu à, nhưng mà thầy mà hút thuốc cho mấy con thì chắc gì mà thầy ngồi đấy gì nó không chuyện này chuyện kia nhưng mà mấy con cứ thấy thì đem cái đạo đức nhân bản nhân quả thầy dạy cho cho người mà thầy phải chịu khổ vì cái nhân quả của người ta ta sống trong ác hóa bây giờ mình chuyển cho người ta hết bằng cách để cho người ta chuyển mà thầy còn phải chịu khổ đó chứ đừng nói chuyện mà thầy mà lỡ thầy kê với ai thì gánh vô họ thì thầy còn chuyển hơn nữa cho nên đâu phải dễ đâu cho nên trong thời đức phật đã nhiêu lên cái nền đạo đức này rồi mà cái nhân quả của thời bộ lạc của thời thời đó nó rất khó chứ đâu phải dễ đâu phải dễ như thầy đâu bây giờ thông tin dễ này phải không rồi cái tri kiến cái kiến thức của con người nó hiểu hơn hồi trước nhiều chứ đâu phải chỉ có một số người hiểu thôi còn bao nhiêu nó nó ngu dốt lắm nó cứ tin là có thần sông thần núi thần uh, thần nước thần sấm thần xét gì đủ loại hết à nói nó không có nó đâu có nghe đâu, đâu có dễ gì thầy nói bây giờ thầy nói không có tiếng dưới chưa hình có một số người còn tin chứ bao nhiêu người họ nói thì có bậy hết chứ đâu phải dễ đâu mà bây giờ kiến thức khoa học như vậy đó mà có con còn thấy như vậy còn thờ đức phật cho nên cái đạo đức nhân bản của đạo phật dạy tám cái lớp học như vậy con thấy ngày xưa đức phật có triển khai nó không đâu có triển khai cho thành tớp tám cái lớp mới ngon nói ra thì nói nhưng mà người ta cứ nghĩ đó là bát chánh đạo là tám cái pháp học chứ người ta đâu có nghĩ đó là tám cái lớp học còn tất cả những bài kinh của Phật để giảng đều là cái giáo trình cho tám cái lớp học này chứ cái gì khác thấy không trong cái thời đó trong cái thời đó sau khi Đức Phật tịch rồi cũng không ai triển khai nữa lần lượt nó dìm mất dìm mất nó đưa ra cái thế giới siêu mình không cầu cũng không chứ không còn cái gì nữa mà trong khi có một cái nhĩ nhân này, đưa ra một cái, cái chính pháp cái chân lý như vậy này làm luôn mất mà tới cái tới thời tới thầy thôi thầy làm chủ được bốn cái này thầy mới nhìn thấy được một cái lợi ích rất lớn mà nếu mà 2.500 mà nếu mà từ đó mà khai triển được thì bây giờ con người như thế nào con thấy con thấy không? mà không khai được cho đến bây giờ thầy mới hé là đây mới có lớp học mà phải là lớp học đầu tiên của đạo Phật lớp học bát chánh đạo trong cái kia là bài pháp bát chánh đạo chứ đâu phải là lớp học các con cứ nghe đi không anh từ đại thừa cho đến thiền tông cái gì cũng nói bát chánh đạo nhưng mà dạy cái bài pháp bát chánh đạo chứ không phải là cái chương trình giáo dục của bát chánh đạo bây giờ mấy con thấy thầy dạy con mấy con thấm dần không mấy con thấy rõ dạ. ràng là cái chương trình ta giáo dục đào tạo chứ đâu phải từ cái chỗ mà mở cái lớp chứng kiến để cho mấy con có cái hiểu đúng như thật thì triển khai từng chút từng chút mấy con mới sâu vô mới thấy được cái cái cái cái, cái, cái hiểu biết của mình chứ nếu mà không có triển khai lớp này thì ai cũng hiểu mà hiểu chung chung hiểu theo cái kiểu bắt pháp bác chánh đạo mà nói chứng kiến là tôi cũng hiểu vậy nhưng mà hiểu chung chung đâu có sao cho nên hôm nay thì đây là một cái lớp mà lẽ ra nó phải là một năm học của một cái lớp chính kiến nhưng mà vì cái thời gian nó không có nó đòi hỏi ừ, trong cái sự tu tập chúng ta nó rút ngắn lại cho nên thầy cố gắng thì làm sao cho cái thời gian nó ngắn lại vậy mà nó còn không bị rỉ mọ rỉ mọ tới bữa nay nó gần hết 3 tháng rồi nó rỉ mọ mà cái cái cái cái lớp mà chứng kiến cái lớp mà chúng ta triển khai cái tri kiến hiểu biết với một số khiêm tốn đó một số hiểu biết khiêm tốn mà nó rị mò cho tới bây giờ đó nó còn thiếu chưa xong đó nó còn bốn cái bài pháp nữa mà nếu mà lạng lọc mà cho mấy con mà đồng điều với nhau trên cái lớp này nó kéo dài không biết mà một năm không biết nó đồng điều nhau cho nên buộc lòng phải cho cái số người mà cái trình độ còn kém họ phải ở lại chứ không thể nào nương lên hết được còn bây giờ cái trình độ kiến thức của chúng ta hiểu biết về những cái bài pháp này nó rõ ràng người nè thì kính lân cái, cái trình độ nó lên cái lớp khác rồi để mà ta đến cái lớp thực hành còn mình chưa hiểu biết làm sao mình thực hành mình hiểu biết chung chung làm sao mình thực hành được mình thực hành rồi mình khi mình viết cái bài thực hành ra để mà áp dụng vào cái tăng xã của mình thì mấy con viết có mấy chữ thôi đó con như vậy là sao mấy con ức chế tâm mới còn gì khi mình hiểu biết như thông suốt nó rõ ràng cụ thể thế mà chúng ta Phật xã chưa được hú hồ mà nói chung chung vậy thôi rồi thì ức chế tâm rồi. cũng như bây giờ mấy con đang bây giờ một niệm khởi ra trong đầu mấy con mới đưa cái niệm nó quán tư duy mà quán chung chung thì mấy con thấy tác ý đi qua là nó không có niệm niệm cẩn nữa phải không nhưng mà điều kiện là ức chế chứ đâu phải nó xả đâu còn bây giờ chúng ta trở thành chúng ta phải nghiền ngẫm nó như thế nào chúng ta phải rõ ràng cụ thể nó qua một cái bài viết năm mười trang giấy để mà xả được cái niệm của mình thì cái tư duy đó nó phải nhiều phải sâu không mà mỗi một cái niệm đều được đưa ra cho mấy con tư duy quán xét hết chứ đâu phải mà để mấy con tự tự mấy con là biến lắm thầy nói quá sơ sơ rồi thôi đi ngủ rồi giờ mệt quá không <laughs> ai không mấy con định qua lậu giờ có cái niệm gì đó mấy con quá sơ sơ thôi rồi nó đi rồi bây giờ nó không có tới nữa nhưng rồi lát nữa nó tới nữa hoặc ngày mai buổi khác nó tới nữa còn người ta đi sâu rồi nó làm sao nó tới nữa mấy con nghĩa là mình quyết sạch thật sạch thật hiểu nhờ có những cái niệm đó mà nó làm triển khai cái tri kiến của mình tri kiến giải thoát mà nó đến thì mình biết mặn rồi tôi đã quán nó rồi tôi không còn cần gì nữa thì nó sẽ bị diệt mất cho nên tâm mình hoàn toàn vô lậu bất động chứ không phải không có niệm nó đến mà niệm đến mình đã hiểu biết nó rồi nó không có làm cho sai khiến mình làm cho mình khổ đau bây giờ ví dụ như cái niệm cái ái cái sử nhớ gia đình nhớ vợ con nhớ cha mẹ mình mà giờ mình quán nó rồi mình tư duy cái đó rồi mình sâu sắc cái đó rồi bây giờ nó tới nó nó sai mình còn nhớ nữa không nó có cái niệm nó đến mà nó có làm cho mình bây giờ thôi đi về nhà thăm già chút có nữa không bởi vì mình đã hiểu rồi còn bây giờ chưa hiểu bây giờ sao nhớ quá rồi nhớ ông già chứ nghe tin ông đau bệnh rồi tôi chạy về chứ còn bây giờ ngồi đây chịu không cứ như vậy là đó là mình chưa có thông suốt còn nó thông suốt rồi nó biết cái này như thế nào thế nào rồi. cho nên nó nó bất động nó không có sai được nó nữa cho nên đức phật nói bất động tâm chứ không phải là không có niệm nó bất động tâm là nó sai mình không có được tâm mình nó bất động nó không có điều khiển mình được nữa con hiểu chứ đâu phải dạy mình không có niệm có niệm mà nó làm gì mình cũng được hết à, bây giờ nó nói là nó có niệm thèm ăn nhưng mà mình hiểu mà thực phẩm bất thời cho nên mình không có đi lấy ăn chứ đâu phải nó không niệm không hiểu nhưng mà một thời gian mà ở trên tứ niệm xứ nó như vậy là một thời gian thì nó nó nó bất động nó bất động nó thanh thản là tự nó thanh thản mình không ức chế nó gì hết tại vì mình không làm theo nó tức là ly mà ly một thời gian là nó diệt bởi vì đức phật nó ly dục với pháp không rồi từ bỏ rồi nó diệt mà mình diệt bằng cách gì đâu mình ly nó mà không làm theo nó thì nó mắc cỡ nó không đến nữa thì nó ly nó diệt chứ sao <laughs> mà mình có ức chế nó đâu còn cái con cứ ngay nó mà diệt bằng cách là diệt mình ức chế chứ làm gì còn ở đây mình không làm theo nó mày tao biết quá mà tao hiểu quá mới hôm qua tao học cái bài này mày nói cái mặt ra đây mà tao làm theo mày à có hay không con hiểu cái cách thức cái chương trình giáo dục của Phật rất hay không ức chế nó chút nào đâu mà mình làm chủ mình không không động tâm mình làm theo nó có sai gì cũng được hết thế cho nên mình bất động tâm tao bất động tâm mày không biết sai tao được đâu bây giờ tao làm chủ chứ mày không làm chủ nữa mà nếu mà không có cái tri kiến của mấy con mình là xong nó không biết được tức là mấy con bị vô minh minh là gì là cái hiểu biết cái gì cho nên gì vậy mà không sai gì được hết cuối cùng mình ngồi chơi vậy cuối cùng diệt sạch nó mà nó không hay mình có diệt nó đâu mà tự nó diệt mình ly ra rồi nó không cai mình được thì nó diệt à mà nó diệt ra thì mình chính đặt chứ các còn thấy con trường con đường đúng không rất là tuyệt vời mà không có mệt nhọc không có khó khăn <laughs> công an thấy tôi có làm gì đâu tại vì tôi hiểu nó nó, nó sai tôi không được nó đi thôi nó ly thôi nhưng mà cuối cùng anh làm biết không được thì, thì tôi diệt mất anh rồi mà tôi diễn mất thì tiếng chân lý tôi chính đạt không sao con thấy con được chưa cho nên ở đây thầy nói là thầy đào tạo với con chứng quả là bằng chứng cụ thể mà đây là cái chương trình giáo dục của đạo Phật chứ đâu phải là cái chuyện mình để cho mấy con tự tu nó bây giờ tự tu mấy con cứ thầy cho cái đề tài nào đó bỏ mấy con quán là cái niệm mấy con khởi ra mấy con đưa quán mấy con quán có sau bỏ sơ sơ cái điều biết bỏ qua định đua lậu gì mình mới có nói mấy tiếng cái đồ thôi đi đi thầy vọng tưởng mà đi đi không có chuyện đó thôi chết <laughs> thầy hứa với con là thầy sẽ dạy cho mấy con thầy chịu khó thầy dạy cho thầy mà thầy biết mà cái tích của thầy chỉ dạy cho mấy con một khóa này thôi chứ dạy nữa chắc thầy dạy nổi mà hết lắm chứ cực lắm trời ơi bộ mấy con tưởng đọc một cái bài mấy con phải đọc hết từng chữ chứ đâu phải mà bao nhiêu gì đọc mệt nó mà mấy con viết sắp sắp này nè cứ viết vậy đó mấy con thấy một cái bài đó con vậy học trò thì người ta chấm bài có cao lắm thì nó hai trang vậy thôi không biết con cao đó tôi <laughs> mấy con đọc cũng bắt mệt các con thấy như vậy đọc hết đó chứ đâu phải không mà bài nào người nào cũng viết thực phẩm bất tịnh bất tương vương thì y như vậy hết người thì viết cái này người viết cũng đều nói bất tịnh đọc nó chán lắm chứ cái gì nó đọc mất này thì mình còn ham để đọc cái kiểu này để <laughs> có ông thầy mới chịu khó đọc thôi các con thấy không chỉ có ông thầy gì chấp gì đọc để hiểu biết người học trò mình biết đúng sai còn thiếu chỗ nào để mà hướng dẫn nó cho nên nó không đọc sao được mà đọc nó có hứng thú gì <laughs> bao nhiêu cái bất tịnh này thầy quá rõ rồi chứ nên chị đọc cái gì mới nó còn hứng thú mình còn ham đọc đọc cái này cho đó cơ nó không hứng thú gì hết có nhiều khi mấy còn đưa ra những mẫu chuyện nó cũng còn nói gì cái chuyện bất tịnh như mà nói chuyện đến giặt rồi mấy con thì thầy cũng thấy hứng thú đọc <laughs> không cái việc mà mấy con đưa những cái mẫu chuyện gì ra mà cũng nói gì cái vấn đề nhân quả rồi nghe nó cũng hứng thú vì câu chuyện nó lạ lạ thì cũng ráng đọc được còn cái gì mà cũng nói lý luận không của như nguyên văn rồi được đâu tôi đọc cái đầu mình bể đi bắt buộc phải nghe theo cái lý luận đó <laughs> không nó hay thì nó hay thật nhưng mà sự thật bắt buộc mình phải theo cái sự suy luận đó nó không có cái hứng thú đâu nó bắt buộc mình phải đòi hỏi sử dụng cái trí óc để coi cái lý luận người ta nó như thế nào bắt buộc mình phải làm việc nhiều lắm đọc cái bài nguyên văn là phải làm việc nhiều còn đọc mấy cái bài đấy con đưa ra những cái mẫu chuyện rồi nghe tiếng tú cũng không cái tâm lý con người thôi đó không cần nói đạo thôi mà cho nên thầy chấm bài thì biết mà cho nên nó, nó, nó cực lắm chứ không phải là không cực hà là mình cậu không cho nó sướng cái đầu <laughs> nhưng mà mấy con ráng mấy con ráng tu tập thì thầy sẽ cố gắng thì sẽ dạy cho thầy không bỏ đâu bởi vì đây là cái sự lực lớn lực lớn cho mấy con và cũng là cái nhìn chung là mấy con tu được thì đó là cái gương tốt để cho người sau người ta có cái hướng tu tập người ta thấy được cái kết quả người ta sẽ hướng bởi vì đời khổ quá đời không có đạo đức thiếu đạo đức nhiều quá mà chúng ta làm được thì đó là các cách thức để cái người sau người ta có cái chỗ người ta nương tựa người ta không có khổ tội cho con người lắm sanh ra làm người ai cũng muốn được an vui được yên ổn nhưng mà vì cái ác pháp nhiều lắm người này vì muốn cái sự hạnh phúc cho mình đầy đủ mình thì lại ừ, làm cho người khác đau làm cho người khác khổ cho nên chúng ta muốn cái điều này là lợi ích trước tiên là bản thân mình lợi ích lợi ích kế đó là mọi người và nhiều người được như thế này thì trên thế gian này chúng ta thấy cái hạnh phúc lớn chúng ta thương xót mọi người lắm vì mình thương xót mình thì mình thương xót họ họ đang khổ mình ngồi đây mình tu mình đã tăng chứ bao nhiêu người đã chửi lộn rồi khi là họ đang giật họ đang tăng dành từng miếng ăn từng manh áo họ đang từng cái cái, cái từng đồng từng cắt từng trăm từng triệu họ giật họ kể đến mạng họ đâu họ kể tính mạng người khác đâu cho nên những cái hành động đó là hành động dưới đạo đức rất lớn mà mình rất thương họ chứ không phải vì gì đó mình ghét hay gì đó họ tại vì những người đó họ không đúng cho nên chúng ta hãy cố gắng đem hết sức lực của mình nỗ lực tu thầy sẽ dạy các con mình chắc chắn là mấy con sẽ đạt được không có khó khăn đâu đức phật nói không có khó khăn không có mệt nhọc không có khó nó dễ chứ không có mà điều kiện là chúng ta bền chí mà tập luyện thôi con à, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ mỗi một buổi mà gặp thầy dù nhiều dù ít thì thầy nghĩ là mấy con về tu chắc tinh tấn lắm và cũng thoải mái lắm phải không phải không còn nếu mà mặc dù nó bậy nó bạ vậy thôi <laughs> nhưng nó cũng thu thập được một chút về cái phần kiến thức của mình cũng thu thập được một ít giờ rút tỉa từng cái nghiệm vấn đề của mình tu tập thì chắc chắn là nếu mà bữa nào cũng gặp như thế này chắc tôi mê lắm <laughs> tôi thấy không có thối chuyện nhiều nữa à, như vậy là rõ ràng là phải con ráng cố gắng thầy lại cố gắng giúp đỡ